đột nhập cung quy Đừng gọi tôi là sếp Kêu tôi là Tống Ca được rồi Mai gặp chào các bạn đã quay trở lại kênh của Huy Trần Về nhân vật hôm nay chúng ta sẽ gặp đó là Thống Tổng Thống hay Tống? Tống Em nói anh sẵn nha Ok ok ok Rồi giờ, giờ thống nhất lại là em muốn anh kêu em bằng gì? Anh kêu em bằng uh, Thông đi Thông Nhưng mà Thông nhưng mà hôm nay chúng ta đây là để à, Thông nói về cái series Tông Ca của mình Ok đó, ok Tông Ca okay. của mình Ok Thì um, thì bắt đầu mình vô à, gấp luôn đi ha ờ. cho tiết kiệm thời gian của mọi người có thể cho quy biết là cái chuỗi series này nó có ý nghĩa như thế nào À, vậy thì để uh, chắc em phải kể ngay lý do tại sao được cái chuỗi series này ok à, thực ra là cái chuỗi series này nó bắt nguồn em lấy cái cảm hứng nhân vật này của một bạn ở bên trung quốc à. có là cái cái nhân vật này rất là hay rằng là, là khi mà họ gặp những cái người mà nghèo khổ á họ luôn thể hiện là họ rất bất dạy và họ rất là ừ. láo cá và kiểu giống như giang hồ á ừ. nhưng mà sau khi mà tất cả họ mọi chuyện mà họ làm và chúng ta có một cái cảnh lắp bắp chúng ta nhìn lại đúng, đúng rồi. họ thấy được cái cảnh trước đó ừ. và họ biết lý do tại sao như vậy họ mới làm điều xấu và sau khi mà xong cái cảnh đó thì người ta mới thấy là họ là một người tốt nhưng mà cái cách của họ làm đó là họ không muốn giải thích cũng kiểu như ờ tao quăng tiền vậy đó tao làm vậy đó tại vì có nhiều người tao sẽ nghĩ rằng ờ khi mà mình xong mình không cho tiền đi ừ. mình không đưa đi vô thẳng vấn đề ờ, luôn đúng có, không có nhiều người ờ mày đã muốn giúp người ta thì ừ. mày đưa tiền đi ừ. nhưng mà thực tế nếu mà trong xã hội này, có một số người vậy như rằng là họ không thích vậy như là đưa tiền họ lấy có nghĩa là họ sẽ bị gọi là mắc nợ nè ừ. nợ ở đây nợ tình cảm hay nợ tiền bạc nè nó sẽ rất là khó chịu còn giống như cái cách của bạn ờ, tống ca đang làm vậy á là kiểu đó tao lại mất dạy đó ừ. mày có thể vừa ghét tao nhưng mà mày vẫn vừa thích tao vì tao là một người tốt đó nó là như vậy ờ, ờ nói chung là anh cũng cảm ơn ờ, thông nhiều yeah. Dạ. nếu thật sự mà hôm nay thông nói quy cũng cũng không biết đâu thật sự khi mà mới coi cái series clip tống ca thì khúc đầu cũng tạo nét cũng hơi nhiều <laughs> mày mất dạy vừa vừa thôi coi cũng hơi bộc phát một xíu nói chung là cũng nghĩ trong bụng với mấy đứa em là gặp đầu đá đó đó <laughs> nhưng mà coi lúc sau thì à, cái nét nó như cái cửa luôn đúng không đúng rồi à, đó ok ok có nghĩa là cái cảm giác khi mà em bắt nguồn mình lấy cảm hứng từ nhân vật của ừ. Chứng minh Trung Quốc khi mà mình về mình làm cái series Tống ca này lúc nào làm khoảng chừng một hai tập á ừ. lên nhận rất là nhiều cái sự chửi mà chửi mà cảm giác rất là mệt và anh kêu cảm giác là tao gặp mày đâu tao sẽ đánh mày đó kiểu ủa tao mình làm phim mà chứ đâu phải là à. mình ờ, làm gì đâu nhưng mà khi mà bắt đầu các bạn quen dần quen dần là thế là em có một cái lượng fan riêng ừ. là các bạn cảm nhận được rằng ở ờ, nhân vật đều một người tốt và thế là họ thích nhân vật đó từ từ từ từ theo không nói như nói về diễn xuất khi mà em được uh, người ta ra đường mà ham muốn em là anh thành công rồi đó đó nó chúc mừng em <laughs> okay. không nếu như các bạn thì sao không biết cái diễn viên mà đóng vai uh, hơi uh, kích động xíu hơi tạo nén xíu mà ra đường bị ham quýnh là có đó là thành công rồi nha các bạn theo huy biết á, thì à, cái kênh hiện tại thông đang tham gia đang làm á thì cái sự phát triển nó hơi là nhanh so với cả các kênh khác thì thông nghĩ như thế nào không thực ra mới đầu làm cái series tống ca đi nha em không nghĩ là cái sự lan tỏa nó nhanh đến vậy mới đầu mà khi làm một hai clip lúc đầu á thì cái cảm giác nó giống như là mình nghĩ rằng là tại vì có một sự đề nghị của một uh, anh nói rằng là uh, anh nghĩ cái series nhân vật này nó hợp với em nè ừ. thì làm đi thế là em bắt đầu gom anh em ekip lại với nhau và anh em hợp vào với nhau thế ra cái series này thì mới đầu anh em giống như kiểu là uh, mình có gì thì mình làm đó mình không nghĩ rằng nó sẽ lan tỏa nhanh cho đến một cái thời điểm tự nhiên những cái clip nó bắt đầu lên một triệu view ừ. mà hai triệu view mười mấy triệu view ở trên ờ, facebook nó rất là nhiều và thế là đăng lên lại kênh youtube và cái lượt subscribe rất là nhanh nó tăng ờ, chuyển khoảng chừng 2 tháng thì em lên được 68.000 sub và em nghĩ là trong vòng tháng năm này em sẽ lấy được nút bạc rất là vâng. nhanh với lại khi mà cái độ nó phát triển nhiều quá em cũng nghĩ được là từ facebook cho qua youtube cho đến tiktok mọi thứ nó rất là nhiều và em cảm thấy rằng thực sự đây là may mắn may mắn và cảm ơn tất cả anh em ekip và tất cả mọi người đã luôn đồng hành đến tận bây giờ dạ, thì à, từ những clip đầu tiên của kênh Tống Ca này thì tôi thấy những cái clip của mình nó có đầu tư bài bản từ diễn viên, kịch bản, thiết bị thì à, cái đó là là do sự hợp tác giữa à, Thật ra lúc đầu á nếu mà làm cái series này á là nếu mà nói về bài bản á, thì nó cũng có một phần ừ. nhưng mà lúc đầu thì anh em làm thì kinh phí hơi hạn hẹp à. <laughs> <laughs> thật ra cái lúc đầu là cái khoảng thời gian gọi là khó khăn nhất ừ. tại vì mình có nghĩa là anh biết cái cảm giác là khi người ta đưa cho mình một cái cơ hội gì đó ừ. thì mình phải nắm bắt đó. nhưng mà lúc đầu khi mình chưa có thành quả hay chưa có bất cứ thứ gì ừ. thì người ta sẽ không dám đầu tư mạnh cho mình ừ. thế thế là tụi em kiểu bắt đầu có nhiều chơi nhiều ừ. và sau khi được một hai tập và lúc đầu đột một hai tập nó vẫn chưa có gì cả nó kiểu nó cứ tàn tàn tàn tàn anh em cũng kiểu ok đó là những thứ mà mình đang bắt đầu mình có được và thế là qua tập 4, tập 5, tập 6 và lượng nó cao hơn và và anh thấy như bây giờ đó mọi thứ nó đều rất là chỉnh chu từ kịch bản cho đến anh em ekip cho đến diễn viên tất cả mọi người đều happy với những thứ mà họ đang có thì các bạn cũng nên nhớ một điều quyên cũng hay nói đó là có quá trình thì có mới có quá trời đúng không đúng không, đúng <laughs> không? ủa có quá trình là có quá trà đúng không đúng ờ, ok ok ok thì uh, thêm một câu hỏi này nó nó hơi tới nhị xíu nó yeah. Dạ. hơi đi sâu xíu có nghĩa là những cái kịch bản mình làm và những idea của mình à, sáng tạo ra đó yeah. Dạ. là mình cover của Trung Quốc hay là do team của ờ, của Thòng sáng tạo lên thật ra kịch bản Tống ca này em là người viết ừ. nhưng mà thờ những cái kịch bản lúc đầu á đến ừ. hiện tại luôn đôi khi tụi em cũng cover từ Trung ừ. Quốc về tại vì thật ra là cái content của các bạn ở Trung Quốc nó rất là hay và đôi khi mình mượn ý tưởng của ừ. bạn đó mình về mình làm lại của mình thuần việc mình thuần việc lại ừ. thật ra nếu mà mà làm nghệ thuật nha ừ. khi đã cover nó gọi là ăn cắp rồi ừ. nhưng mà thật ra <laughs> thì uh, mình bản thân mình là cảm thấy là do mình vẫn còn yếu ừ. thì mình đi mượn ý tưởng và mình cover lại của các bạn đó mình làm lại thành của mình ừ thì nó sẽ có một cái chút màu của mình ừ. nhưng thật đó có, có những kịch bản là em cover lại có những kịch bản em tự viết nó song song với nhau yeah. Dạ. đó ok nói chung là mấy cái đó cũng ờ, hơi tế nhị xíu yeah. Dạ. anh hỏi em chia sẻ thì quá hạnh phúc rồi không tại vì thật ra cái này cũng chia sẻ thẳng luôn là do những cái clip này những cái đề tài này ở trên facebook rất là nhiều đôi khi anh lướt đâu thì anh cũng thấy ừ. thì có những thứ là đôi khi mình cảm thấy nó quá hay tại sao mình không chuyển nó về uh, mình việc hóa lại cho mọi người ở Việt Nam người ta coi ừ. dễ hiểu hơn đó kiểu đó là những cái suy nghĩ của em câu hỏi tiếp theo cũng là câu hỏi cuối cùng Ồ. Ờ. À, ý tưởng nào để mình đặt cái tên của mình là em là tên Thông yeah. Dạ. mà đặt tên kênh là Tống Ca lý do Và <laughs> cái tên Tống Ca này lúc đầu á là tụi em cũng đắn đo suy nghĩ lắm ừ. cũng không biết phải đặt cái tên gì mới đầu nghĩ là Thông Ca mà anh nghĩ coi có bao giờ mà ai mà ra ngồi Thông Ca nghe, nghe cái chữ thông nó đã nó nó đã thốn một phần rồi <laughs> thế là suy nghĩ hoài cũng chả biết lấy tên gì tại vì có rất là nhiều series giống như là anh áo đen anh thám ừ. tử la la la mà giờ lấy chữ anh nữa thì nó bị trùng ừ. thế ngồi ngồi xong thế là có anh kia để anh tiến anh đề nghị hay là lấy tên tống ca đi ừ. cái em suy nghĩ ủa sao tên tống ta vì cái chữ tống á tại vì bình thường mọi người sẽ nghĩ nó là tên của một uh, uh, cái chữ tống bình thường mọi người nghĩ sẽ giống như hơi hướng của bên trung quốc, trung quốc tí xíu nhưng mà thực ra không phải là tên tống đây là lấy từ một ờ anh đang a ờ, có là anh tống luôn á ừ. đang làm chủ tịch tập đoàn đại sứ trẻ gia quanh đó <laughs> nó nó là như vậy và đó khi và khi mà em biết ra được ô tự nhiên cái một người lớn như vậy mà mình lấy tên ta ừ. gì có bị gì không kêu không sao cứ làm tại vì ở đây luôn tạo điều kiện cho tất cả các bạn làm và đưa thì mình lấy thôi giống như kiểu nếu mà anh cảm thấy cái tên nó hay với mình tại thật ra mới đầu á là nhiều người nói là mình cũng có quyền phát triển đi có thể thay đổi những cái tên đó nhưng mà thật ra đôi khi có những người họ đặt ra cho cái tên đó cho mình họ cảm thấy hay ý nghĩa mình cảm thấy họ làm được điều đó thì mình lấy thôi mình giữ thôi không sao cả và đến bây giờ có tống ca vậy thì à, nghe em chia sẻ gì tống ca này cũng tương đồng với một chút chút với nhân vật đó ừ. Tờ, tại vì à, nghe nói gì quản trị gì gì gì đó thì là cái cái phần đó thì nó, cũng, hơi ghê gớm lắm à, thì à. nó ờ. cũng tương đồng mà à. đúng nhưng mà chữ tống á, ở bên trung quốc thì anh biết á, là tống nghĩa là họ tống thôi chứ không ừ. phải tên tống ừ. còn mình ở đây là mình lấy chữ cái tên để ừ. theo chữ ca còn cái tống ca kia nó như là lấy họ của người ta bên bên ờ, đó. bên nước trung quốc Đúng rồi. nó khác nhau đó ừ. nhưng mà anh thấy cái tương đồng rồi đó à. <laughs> em chia sẻ thì một lần nữa kênh ờ, của anh là kênh huy trần episode cảm ơn ờ, thống rất là nhiều thông rất là nhiều yeah. Dạ. em giận nha anh kêu em thống em giận nha tôi mà coi cái clip này tôi sẽ đít like cái phần này không phải em cứ nghĩ cứ cứ ở đầu anh cứ nhảy số rồi nè tống thống tống thống tống tống thông rồi thống thông rồi xíu nữa là thống luôn <laughs> ok Đấy, dạ, okay. ok ok đây thực sự là lương lẹo các bạn ạ à. <laughs> một số clip sau quên sẽ đi um, review xe thì không biết uh, thông hay là tống ca hay là tống gì đó anh là anh, anh anh không biết đi sâu không thì có thể tham gia với anh đi review một chiếc xe gì đó gọi là chung vui không thật ra thì uh, em rất là đam mê xe nha em đam ừ. xe mô tô uh, em đam xe alo em đam em nếu em bị liều giống anh đó em đam mê xe mô tô nè và à. ô tô nữa ừ. hiện tại hiện tại em cũng có chạy mô tô ờ. nhưng mà nếu mà anh thích thì em có thể đi với anh Ồ, anh em ừ. mình biết ví dụ hãy chia sẻ anh em biết gì mà anh em mình nói đó. đó ờ. có nhiều cái em biết ai gái em biết sao hai phiên nhau nói xe nào em cũng biết anh đừng lo hồ hay vậy ờ, em có đọc sách giáo khoa mà không phải thì em giống anh rồi những thằng mà không có xe á là xe gì cũng biết hết đó Đúng rồi. còn mấy thằng mà có xe là không biết cái gì hết kiểu mua về đỡ nó không quan tâm ok rồi vậy một lần nữa ờ, huy cảm ơn các bạn đã coi clip này và nhớ đo cùng huy với thông đi coi review chiếc xe đó nha Ok, còn các bạn hãy nhớ like và subscribe nhé diễn xuất luôn thì uh, sao nó nói cho quên mày <laughs> má.